Anh ấy chính là người may mắn sẽ có mặt ở UEFA Euro 2008 Mua ngay Castrol Power One Để cùng đi với anh ấy Castrol Power One Với giá rộng nhất Đó là tinh hoa của một công nghệ